Dạ vâng, xin à, kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính đã quay trở lại với kênh video à, máy nhôm sinh pha chính hãng của em à, Vũ Minh à, Thì như anh em đã biết trong những video trước thì em đã giới thiệu cho anh em rất nhiều các dòng máy từ 06, 07S, 08S, 09S Lưỡi 450 và lưỡi 500 Thì à, quay trở lại với video hôm nay thì à, em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị em khách hàng chúng ta Về một cái dòng máy cắt nhôm hai đầu được sản xuất theo công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ và cái dòng máy này là dòng máy cao cấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và hiện tại đã được nhập về Việt Nam và anh chị em khách hàng nếu mà chúng ta có nhu cầu về những cái dòng máy cao cấp và những cái dòng máy cách nhôm hai đầu CNC Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta có thể lên kho trực tiếp để tham quan cũng như là test máy tham khảo về cái dòng máy ờ, cách nhôm hai đầu CNC ờ, Thổ Nhĩ Kỳ này thì ờ, trên màn hình của tất cả anh em đây chính là cái dòng máy cách nhôm hai đầu lưỡi 500 CNC và được sản xuất theo công nghệ Thổ, Thổ Nhĩ Kỳ thì à, ngoại quan thì anh em có thể quan sát thì con máy nó rất là to cực kỳ to luôn con này cắt dài tối đa là được lên tới là 4m2 nha anh em những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu trên thị trường hiện nay ấy, thì à, nó cắt dài tối đa là chỉ được từ 3m7 à, đổ lại thôi còn con này nó cắt dài tối đa lên tới là 4m2 thì giúp cho chúng ta cắt những cái đoạn nhôm dài á nhôm nhôm mà cửa mà cửa lớn ấy thì chúng ta không phải cắt từng đầu mà chúng ta cắt một lần là nó ra đoạn nhôm luôn con này trọng lượng của nó hiện tại đang là 2 tấn tư anh em nhé cực kỳ lớn luôn Và như anh em quan sát thì trên cái dòng máy này ấy, thì nó không có hề không hề là có thước cơ nha. Bình thường con máy cắt nhôm hai đầu anh em quan sát thì nó sẽ có hệ thống thước cơ chạy dọc theo máy. Nhưng mà con này thì nó không có hệ thống thước cơ luôn tại vì à, hệ thống trong máy nó tự đã tự tính toán kích thước rồi được lập trình sẵn hết rồi đầu tiên thì em sẽ quay hệ thống tủ điện cho anh em chúng ta cùng quan sát thôi đây trung tâm điều khiển tích hợp đầy đủ các công nghệ mới nhất hiện nay chống đảo pha đầy đủ bộ chuyển đổi nguồn 24V và đây chính là bộ điều khiển CNC trung tâm anh em nha dùng của Omron mà cái hiệu là CB2E loại này cực kỳ tốt luôn hàng của Đài Loan bên cạnh tủ thì sẽ có các cái điều tiết hơi van chỉnh lưu hệ thống máy thì sử dụng hệ thống máy là nắp chụp mà đóng mở và anh em có thể quan sát thì cái bệ đỡ đầu máy của nó thì cực kỳ dày luôn đây và rất là sáng bóng hệ từ hệ thống bít tông đến hệ thống thống mặt bích đều là những à, hàng cao cấp nhất hiện nay à, tiếp theo thì đây anh em có thể quan sát là bảng điều khiển trung tâm của nó và sử dụng là màn hình lập trình CNC như là chúng ta bấm à, máy tính bảng vậy nó dùng bằng cảm ứng anh em nhé cái video mà vận hành test máy thì em có đăng ở trong à, kênh của em rồi nếu mà anh chị em khách hàng nào chúng ta quan tâm thì có thể xem thêm cái video à, máy hoạt động ở trong kênh của em nha Và giá của dòng máy này đang có giá chính xác là 14.000 đô Con này là anh em làm công ty lớn làm công trình nhiều thì làm con này là độ chính xác là 100% và đây là em sẽ quay mặt sau của đầu máy cho anh em cùng quan sát này nhìn nó rất là hầm hố và rất là chắc chắn Đây là hệ thống à, motor để di chuyển đầu máy số 2 này Cực kỳ to luôn Và được à, đóng hộp bảo vệ Rất là an toàn Đó, Thì ngoài những dòng máy này ra thì bên em còn cung cấp đầy đủ tất cả các dòng máy sản xuất cửa nhôm Từ 06S, 07S, 08S, 09S Máy cắt nhôm hai đầu mâm xoay, lời đẩy từ dưới lên và máy phay đố đột dập ép góc nén khí máy khoan khóa đầy đủ nha anh chị em thì nếu mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể đến à, tổng kho ở miền Bắc là ở cụm khu công nghiệp à, Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội ở miền Nam là ở địa chỉ là 2868 Võ Nguyên Giáp Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai để chúng ta có thể tham quan cũng như là test máy trực tiếp máy thì là bên em đã nhập về sẵn ở kho đây nhé à, anh chị em khách hàng hãy cho em một like share cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm thật nhiều video để em review về những cái dòng máy mà nó về mới nhất hiện nay để chúng ta cập nhật được cái tình trạng máy mới nhất hiện nay là nó đã công nghệ nó đã phát triển lên tới đâu rồi để chúng ta đầu tư sao cho nó phù hợp à, một lần nữa là rất cảm ơn à, anh em khách hàng chúng ta đã quan tâm và theo dõi à, video à, xin chào và hẹn gặp lại